nhịp đấy Xin chào tất cả anh chị và các bạn làm nông kính Chào mừng tất cả anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Máy cắt nhôm CNC Đây là một kênh chuyên cung cấp về tất cả các dòng sản phẩm máy làm cửa nhôm cửa nhựa uy tín bán chạy số 1 trên thị trường Việt Nam hiện nay Và ngoài ra thì kênh này còn hỗ trợ cho tất cả anh chị và các bạn về vấn đề xử lý và khắc phục tình trạng của máy trong quá trình sử dụng và vận hành Và ngày hôm nay thì ờ, tôi ờ, từ đây là một video gửi tới tất cả anh chị và các bạn một trong sản phẩm đang được hot nhất và bán chạy nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay dùng cho dành cho tất cả các bác làm với dương tính với mức đầu tư vốn thấp và mới vào nghề với những sản phẩm phù hợp và để chúng ta có thể đầu tư để có những dòng sản phẩm máy làm cửa nhôm để chúng ta tạo ra những thành thành phẩm à, cửa là đẹp nhất à, từ sau lưng tôi đây là một con máy cắt nhôm hai đầu mang mã số là F55 đây là một dòng phiên bản full option của dòng máy cắt nhôm hai đầu 5 s trên trường hiện Việt Nam hiện nay. Đối với dòng à, máy cắt nhôm hai đầu F55 này của chúng tôi thì đang được bảo hành là 3 năm và nó có rất nhiều những cải tiến và hoàn thiện nâng cấp so với dòng 5 s trên trường Việt Nam hiện nay. Và máy nó sẽ à, có những cải tiến gì thì ngay sau đây tôi cùng với anh chị và các bạn sẽ đi sâu và chi tiết hơn để cho anh chị và các bạn cùng thấy à, cùng tham khảo và tìm hiểu. Uh, đây là một dòng máy cắt nhôm hai đầu uh, không F55 phiên bản full option cao cấp và hoàn thiện nhất của dòng 05S trên thị trường Việt Nam hiện nay. À, đối với dòng 05S trên thị trường Việt Nam hiện nay thì các mặt bích này của dòng 05S thì đang là bí quyết và nó chưa hoàn thiện. Khi chúng ta cắt và kẹp những cái cây phôi vào thì nó sẽ dẫn đến hiện tượng cái kênh kẹt đầu, cái kênh kẹt và cắt thì hãy bị văng DC. Nhưng mà đối với dòng F55 này của chúng tôi thì, à, thì các bạn có thể thấy này, hệ thống mặt bích đang là rất là to và đảm rất là bằng phẳng khi chúng ta kẹp cây phôi vào thì sẽ giúp cho cái vấn đề là nó sẽ an toàn hơn đó, đảm bảo không bị vinh không bị kênh kẹt cây vuông thứ hai là khi chúng ta cắt thì với những góc cắt 45 hay 90 thì tuyệt đối là không phải lo về vấn đề bị băng nền C đấy là sự cải tiến hoàn toàn cái tiếp theo nữa hệ thống motor motor của chúng tôi hệ thống là motor công suất là 1,5 kW và đang sử dụng hệ thống motor là ba cổ bi và sẽ giúp cho anh chị các bạn sử dụng hoạt động lâu dài ổn định đảm bảo hơn rất là nhiều với những dòng thông thường trên thị trường hiện nay đó là hai cổ bi và hệ thống nối cắt của chúng tôi đó này hệ thống nối cắt 405 hệ thống nối cắt Huawei của Nhật Bản và chúng tôi sẽ bảo hành cho anh chị về vấn đề mặt cắt và nữ cắt trong vòng 6 tháng nếu mà cắt bị tổn thương hay bật bao viên chúng tôi sẽ đổi trả cho anh chị một cặp về mới à, đầu máy thì uh, máy sẽ được thiết kế là hai piston kẹp đầu máy số 1 là một cái và đầu máy số 2 là một hai cái khi đầu máy số 2 di chuyển thì uh, thay vì chúng ta anh chị các bạn à, quá à, bằng à, tay như thế này thì à, chúng tôi sẽ có những cái hỗ hơn đó phương tiện đó chúng ta di chuyển rất là gọn nhẹ và sẽ đảm bảo về vấn đề là bảo vệ đường dây sẽ tốt hơn không bị chảy xước không bị bị hỏng và đối với trên mỗi một đầu máy thì sẽ được thiết kế đó là hai hệ thống vòi phun dầu làm mát tự động thông minh khi chúng ta tắt thì mặt dầu làm mát sẽ động, tự động phun ra và sẽ bảo vệ cái hệ thống nước tắt nó sẽ được an toàn hơn nó sẽ giảm cái lượng nhiệt trong quá trình vận hành và thứ hai thì bảo vệ cho lưới cắt nó được uh, trơn hơn và bảo vệ không bị han gì đấy và tiếp theo nữa thì trên đầu máy số 2 thì sẽ được thiết kế là kính nút và đèn chiếu sáng hỗ trợ cho chị anh chị và bạn làm việc vào ban đêm khi với không, không gian xưởng ờ, thiếu ánh sáng ta làm việc sẽ tốt hơn rất là nhiều đó là kích thước và đầu máy số 2 thì sẽ được di chuyển trên đường dây V32 sẽ đặt và nằm bên cái thân máy không có kê và cái điều tiếp theo nữa đó là trước thì sẽ được đẹp cái thước sẽ được cắt xi và đến được nhận trên cái nhận ờ, nhôm như thế này đấy thì ờ, khi chúng ta cắt và chúng ta vận hành thì tránh tình trạng nó là bị va quệt làm chảy xước thước và cái cái ờ, làm mờ cái thước này đi đó nó rất an toàn và máy thì sẽ cắt được hai góc là bốn năm và chín mươi và ngay sau đây thì tôi sẽ cắt trực tiếp cho anh chị và các bạn về cảm nhận được cái thành phẩm À, dạ vâng và trên thị trường hiện nay thì đối với dòng 05S thì uh, khi chúng ta cắt những đề C rất nhỏ và mỏng như thế này á anh chị và bạn sẽ gặp những tình trạng ta sẽ bị quấn vào hút đề C vào làm hỏng me hay gãy lưỡi nhưng đối với dòng phiên bản 05S với dòng phiên bản 05 này của chúng tôi đây là phiên bản production là phiên bản hoàn thiện cải tiến và đảm bảo sự ổn định thì chúng ta cắt những cái đề C rất nhỏ và mỏng như thế thì sẽ không bao giờ có tình trạng quấn hay hút làm hỏng me hay gãy lưỡi đấy là cái dòng ờ, cải tiến mới hoàn toàn của cái dòng phiên F5 của chúng tôi. Và cái điều tiếp theo à, đối với hệ thống à, mặt cắt thì anh chị các bạn có thể thấy à, sẽ được rất là mịn, đấy sắc mịn, không bị bao viêng, không bị nổ nhôm hay móp nhôm, đảm bảo à, khi chúng ta cắt thì tạo ra những thành phẩm là đẹp nhất. Đây là sản phẩm chưa có dầu nắm mát. Chúng tôi sẽ bảo hành cho anh chị về vấn đề nới cắt nếu như bị nổ nhôm hay móp nhôm. Chúng tôi sẽ đổi trả cho anh chị một cặp nệm mới Ờ, đối với dòng máy cắt nhôm hai đầu phiên bản uh, Foundation của dòng à, F55 này của chúng tôi thì à, đầu máy số 2 được di chuyển trên những cái đường trục đường dây, hai trục dây là phi 32 uh, dây đặc nằm bệt với thân máy không ok. Và tiếp theo nữa là thân bệ của dòng F55 này của chúng tôi sẽ to hơn cái dòng 05S rất là nhiều. Sẽ đảm bảo khi chúng ta cắt và chúng ta vận hành thì sẽ giúp cho cái vấn đề là máy sẽ không bị rung, không bị đắt, đảm bảo cắt và tạo ra những sản phẩm là đẹp nhất và hoàn thành nhất. Và tôn kép thì rất là chắc chắn, không giống như những dòng 05 S trên thị trường hiện nay thì tôn rất là mỏng đó và cái hệ thống sự cứng cáp của thân máy nó sẽ không có nhiều và khi chúng ta cắt thì rất hay bị dẫn đến hình tượng rung nắp và các sản phẩm mà cắt của chúng ta cắt ra sẽ không được đẹp à, với thiết kế của con máy cắt nhôm hai đầu F5 F55 này của chúng tôi ấy, thì tất cả hệ thống piston là đều là sử dụng hệ thống piston cao cấp trên thị trường hiện nay thì đang có hai loại piston một là hệ thống piston tăm tương thông, thông, thông thường à, thì cái tuổi thọ và nó sẽ không đảm bảo còn à, hệ thống à, dòng cao cấp phiên à, đạt thứ hai là hệ thống piston đúc liền tất cả hệ thống nào piston nguyên khối vỏ bằng nhôm thì giúp cho chúng ta sẽ vận hành và nó sẽ hoạt động êm ái hơn cái thứ hai nữa là tuổi thọ nó sẽ cao hơn rất là nhiều và nó đảm bảo trong vấn đề là chúng ta vận hành máy móc vấn đề đẩy nước ra vào hay là đẩy lăng chụp hay là chuyển góc nó sẽ êm ái hơn không giống như những dòng piston tâm trên thị trường Việt Nam hiện nay và máy thì sẽ được thiết kế là hai piston một piston khí và một piston dầu thì đẩy nước ra vào thì nó sẽ đảm bảo cái sự ổn định sự ờ, êm hơn nó không bị chật khi chúng ta cắt thì sản phẩm nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều à, à đối với um, dòng máy cắt nông men hai đầu F5 này của chúng tôi thì sẽ có hai bộ nọc sẽ có hai bộ nọc thứ nhất là nọc uh, thô và thứ hai là nọc tinh ở bên trong này thì sẽ giúp đảm bảo chúng ta khi uh, vận hành thì uh, cái vòi phun dầu nó mát nó sẽ không bị tắc làm uh, nó sẽ an toàn và đảm bảo hơn rất là nhiều Dạ vâng, đây là hệ thống điện của con máy cắt nhôm hai đầu F55 cái dòng phiên bản full option, phiên bản hoàn thiện và phiên bản cải tiến mới của năm 2020 của công ty Factor Việt Nam. Anh chị và các bạn có thể thấy khi đi xe máy anh chị hãy để ý kỹ này. Nó sẽ có tách biệt riêng giữa một đầu máy là một át tổng và một cục ờ, hút khẩu động từ, một cầu trì và các cái lơ ne cảm biến nhiệt, lơ ne trung gian để bảo vệ cho hệ thống điện và hệ thống hơi sẽ an toàn hơn cục chống nước pha. Và cái điều đặc biệt dòng máy cắt nhôm hai đầu F55 này của chúng tôi thì ờ, cái bộ à, nguồn điện sẽ chuyển về 24V để giúp cho anh chị và các bạn à, hệ thống điện nó sẽ sử dụng nó là an toàn nhất và đảm bảo cái tuổi thọ và các thiết bị chúng ta vận hành sử dụng nó sẽ độ bền nó sẽ cao hơn không giống như những dòng thông thường trên thị trường hiện nay thì đã sử dụng à, đó là đầu máy sẽ được chung sử dụng chung các át tổng và cục uh, cục khởi động từ này đó thì chúng khi chúng ta vận hành nếu nó có sự cố gì thì tất cả hệ thống điện nó sẽ hoạt động đối với dòng này thì ờ, nếu chúng ta có thể là sự cố một đầu thì chúng ta vẫn có thể là tận dụng sử dụng đầu máy có lại và tiếp theo cái hệ thống uh, chuyển đổi như tôi nói ấy, chuyển đổi về 24V thì trước khi chúng ta vận hành thì uh, nó sẽ giúp cho bộ đầu điều khiển hơi bên dưới này sẽ an toàn hơn rất là nhiều nó thì sẽ không bị chập cháy hạn chế được các tình trạng bị hư hại hay là bị chập cháy trong quá trình vận hành đó là cái ờ, cải tiến mới hoàn toàn của cái dòng F55 này của chúng tôi không giống những dòng 0505 thường trên thị trường Việt Nam hiện nay Vâng và vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho anh chị và các bạn một dòng sản phẩm phiên bản full option đây là sản phẩm đang được hot nhất và bán chạy nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay đối với những cơ sở nào với khối lượng công việc ít và mức đầu tư ít vừa phải thì chúng ta có thể đầu tư những dòng sản phẩm như thế này thì ờ, sẽ rất là nhanh hơn thu hồi vốn và phù hợp với những cơ sở của chúng ta và ngoài ra thì ờ, chúng tôi được cung cấp đầy đủ và tất cả những dòng sản phẩm máy nằm vẩy nhôm vẩy nhựa bán chạy số 1 trên thị trường Việt Nam hiện nay như máy phay đầu đố, đắp góc, đường dập, đánh khí hay là máy cắt nhôm hai đầu từ dòng không 5S, F5, F6 hay là 8, 9, hay là những dòng máy cao cấp hơn ví dụ như máy 550 hay máy 450 phiên bản đẩy từ dưới lên hay là những dòng máy CNC chúng tôi có đầy đủ tất cả những phụ kiện cung cấp và thay thế cho máy à, anh chị và các bạn à, xem video nếu thấy hay hãy đăng ký kênh và chia sẻ để theo dõi thêm nhiều những video mới hơn à, để được biết thêm những chi tiết và được tư vấn về những dòng sản phẩm máy năng lượng người nhựa anh chị hãy uh, liên hệ với Dương điện thoại ở phía bên trên màn hình liên hệ với Lê Thị Khải 0936 497 456 hoặc đến một trong hai cơ sở gần nhất khu vực phía Bắc là bến xe Nghĩa Hà Đông Hà Nội khu vực phía Nam là gần khu công viên Suối Tiên quận 9 để một lần nữa thì à, xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã bớt thời gian theo dõi cũng như là xem những video của công ty Master à, Việt Nam một lần nữa thì xin chân thành cảm